cờ không bạn rút tiền tí nữa mình sẽ cho các bạn biết con đường nó nhé ừ. đi, đi, đi, sánh đi sánh chay đi sánh. Sao nó còn được 1 không 2 tầm, nó không có Để ra chứ Để ra Đấy ờ, Có nhiều lắm đi, chỗ muốn nhiều hộp Ôi, ăn thua đây, vào chỗ muốn nhiều nhiều thì Cho con một cân 30 Một cân đấy, đấy hả? Cấm nhiều nhiều Uống dạ, ăn này, uống ăn giờ có chứ Hai con bạch là một số ba mươi mùng năm có lương đồ mùng năm thì cho thứ nhất có mô mùng sáu <laughs> học tiền nó mới đấu đựng đây gói cắm là đẹp tay có mình kiểm tay tay có mình dâu phải tay có mình nấp nuôi đó bên đơ bên đấm bên chè Ờ. Ta sao cho lưới, ta đưa nó con ờ, đặt trước hết, bật wifi hết mà.